Xin chào! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và đặc sắc nhất. Nhật Bản là một cường quốc phát triển về kinh tế, văn hóa, con người ở đây cũng rất đa dạng. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những góc nhìn sáng và tối về cuộc sống Nhật Bản. Nhật Bản là một cường quốc phát triển về kinh tế, văn hóa, con người ở đây cũng rất đa dạng. Khi sống tại đất nước này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái, con người sống rất lịch sự. Ở Nhật, hầu như không có trộm cắp, cướp giật. Tôi ở đó gần chục năm, cũng chưa bao giờ mất gì hay thấy giật đồ. Ban đêm 3 giờ sáng ra quán ăn là chuyện bình thường. Hồi đó, ngày nào 3 giờ sáng tôi vẫn thường đi lại bằng xe đạp để tới quán ăn. Ở Nhật có cái hay là một số quán cơm như Inoshiya hay Matsuya là các cửa hàng tiện lợi mở 24 trên 24. Nghĩa là không lúc nào bạn đói cả. Tất nhiên là nếu bạn không có tiền thì mình không nói nhé. Nhiều năm ở Nhật, tôi không hề khóa cửa nhà, chưa bao giờ mất đồ. Ngoài ra, chuyện để quên đồ, để quên điện thoại cũng thường xảy ra. Nhưng khi quay lại, nó vẫn nằm nguyên đó. Bạn bè tôi thì quên đủ thứ đồ điện tử trên tàu khi đi tàu điện, nhưng cũng vẫn lấy lại được. Nhiều người còn để quên máy tính ở công viên, nhưng nhìn chung thì hầu như không có ai mất mát gì cả. Tất nhiên, bạn không nên để quên đồ khi sống ở bên đó. Ra ngoài thì nên khóa cửa. Tôi thì thường để máy tính sách tay ở nhà, nhưng cũng ít khi buồn khóa cửa lắm. Chỉ giả vờ khóa cửa nếu có ai tình cờ đi ngang qua thôi. Tại thực ra thì tôi cũng không nhiều đồ, tiền thì để hết trong ngân hàng rồi tại sao ở Nhật ít trộm cắp, cướp giật. Sẽ có nhiều người giải thích là đó là tính trọng danh dự của người Nhật. Nhưng tôi thấy đó chỉ là một phần. Chúng ta nên nhìn nó theo một khía cạnh hợp lý hơn. Đó là khía cạnh kinh tế và pháp luật. Nhật Bản là xã hội giàu có, nên tràn ngập hàng hóa. Giá cả hàng hóa so với thu nhập rẻ hơn Việt Nam rất nhiều. Ví dụ, cùng một món đồ điện, điện tử, điện thoại, máy tính thì giá ở Nhật rẻ hơn Việt Nam chút, tầm 10%. Nhưng thu nhập là 2.400 USD so với 200 USD ở Việt Nam, tức là cao gấp 12 lần. Do đó, giá trị hàng hóa rất nhỏ. Dù có lấy hàng hóa thì cũng không thể nào sống dựa vào nó được. Ở các xã hội giàu có như Nhật thì nhân công có giá cao. Ví dụ, bạn đi làm mức lương bèo nhất cũng 800 yên một giờ, tức là một giờ đi làm bạn có thể mua 2 kg gạo hay 8 lít sữa rồi. Các dịch vụ tại Nhật sẽ có giá cao chứ không phải hàng hóa. Thay vì bạn đi ăn cắp đồ và chẳng bán được mấy, thực tế là chẳng biết bán cho ai, thì bạn đi làm lao động chân tay ở nhà máy theo ngày cũng có thể kiếm được 10.000 yên, 120 USD. Luật pháp Nhật Bản Luật pháp Nhật cực kỳ nghiêm minh và rõ ràng. Ví dụ, bạn đi xe đạp vượt qua đường và bị xe hơi đâm phải, thì người bồi thường là bạn, chứ không phải xe hơi. Bạn có bị sao đi nữa thì cũng không có bất kỳ bồi thường nào. Cảnh sát Nhật làm việc cực kỳ mẫn cán, những vụ án xảy ra hàng chục năm vẫn dán ảnh nghi phạm khắp nơi. Ai giúp tóm được có thể nhận bồi thường hàng trăm ngàn tới hàng triệu yên. Luật pháp minh bạch, nghiêm minh cũng là một nguyên nhân mà không ai dám phạm pháp. Điều dễ nhận thấy là luật pháp Nhật Bản rất chi tiết. Ví dụ, Nhật Bản có trang bán hàng đấu giá cực kỳ nổi tiếng là Yahoo Ocean những trang bán đấu giá, nếu có tố cáo lừa đảo, cảnh sát sẽ vào cuộc ngay. Khi đó, tất cả mọi lệnh đặt giá đều phải trình cho cảnh sát. Ngoài ra, khi bạn tham gia bán hàng, Yahoo Auction cũng xác minh địa chỉ của bạn, gửi mã số về địa chỉ đăng ký. Do đó, hầu như ít có lừa đảo, gian dối xảy ra. Nếu bạn không hài lòng, bạn sẽ lên đánh giá người bán được ngay. Hay bạn đi thuê nhà cũng có luật thuê nhà riêng. Chủ nhà không dễ đuổi bạn đi. Họ muốn cho thuê nhà thì phải qua công ty bất động sản và công ty này phải có người có bằng cấp về bất động sản. Khi ký hợp đồng, bạn có quyền ở hết hợp đồng chứ họ không có quyền đuổi bạn đi. Tất nhiên, đưa tiền bồi thường cho bạn đi chỗ khác thì lại khác. Luật pháp Nhật còn quy định cặn kẽ cả việc đồ đạc xuống cấp theo thời gian thì người thuê không phải bồi thường. Nghĩa là nếu bạn dán tấm poster lên tường và nó để lại vết trên đó thì chủ nhà không có quyền yêu cầu bạn bồi thường. Họ yêu cầu bạn bồi thường là họ phạm luật. Lái xe hơi cũng vậy. Bạn mà tông phải ai đó thì nhiều khả năng là đi làm cả đời trả nợ. Cho nên ở Nhật không ai dám uống rượu lái xe cả Đơn giản vì pháp luật rất nghiêm minh và mọi công dân phải bồi thường hậu quả họ gây ra. Nhiều bạn mới sang Nhật dẫn tính yên hùng và tư duy kiểu Việt Nam nên hồn nhiên vượt qua đường. Có người bị xe cán phải nằm viện tốn khá nhiều tiền, tất nhiên là không được bồi thường gì cả. Nếu phạm pháp thì chắc chắn sẽ khó thoát tội, cho nên hầu như không ai phạm pháp cả. Văn hóa Nhật Bản Người Nhật nhìn chung lòng tự trọng cao, mức sống cao, tiêu chuẩn đạo đức cao. Các vụ biển thủ công quỹ, tham nhũng hay tắc trách mà bị phát hiện thì chỉ có nước quỳ mọp xin lỗi và xin từ chức mà thôi. Trộm cắp, cướp giật ở Nhật phần lớn lại do người nước ngoài thực hiện, có cả Việt Nam. Có những đám người chuyên sống bằng nghề ăn trộm, không phải từ nhà dân mà là từ các siêu thị, đủ loại, từ điện máy tới quần áo. Những người này đánh cả xe hơi. Mua xe cũ ở Nhật rẻ như bèo, cho nên không nhất thiết phải giàu. Đi một vòng để ăn trộm đồ. Các siêu thị tại Nhật thường ít đề phòng và rất ít nhân viên, vì mặc định ở Nhật là không ăn trộm, ăn cắp. Tất nhiên, đám ăn trộm này mỗi lần phải đi một siêu thị khác nhau vì sợ bị tóm. Đồ ăn trộm sẽ được tiêu thụ qua đường dây bán đồ ăn cắp, thường là cho người nước ngoài. Chắc các bạn biết loại đồ mất quai, ví dụ máy quay, máy ảnh bị mất cái quai để sỏ dây. Lý do là các hàng hóa này để trong siêu thị thường được gắn sợi dây chống trộm vào. Nếu cắt sợi dây này là báo động sẽ gieo ngay. Do đó, bọn trộm sẽ cắt quay máy. Nhìn loại hàng này là biết ngay là đồ ăn cắp. Ở Nhật có lừa đảo không? Ở Nhật có lừa đảo và thường rất tinh vi. Bạn bị mắc lừa phần lớn không phải là do bị lừa trắng trợn, mà bị lừa một cách tinh vi và thường là hợp pháp. Bạn bị lừa vì bạn tham hay thiếu hiểu biết. Nếu bạn không tham thì có lẽ chẳng bao giờ bị lừa. Mấy trò lừa đảo bán hàng đa cấp ở Việt Nam mới chỉ là những trò lừa đảo hết sức thô sơ mà thôi. Dưới đây, tôi sẽ liệt kê vài trò lừa đảo ở bên Nhật. Các trang hẹn hò lừa đảo Đây là các trang gọi chung là đề ai kê hay đề ai, tức là hẹn hò. Những trang này có hàng chục ngàn trang. Đặc điểm là có thể đăng ký thành viên free sau đó sẽ có rất nhiều lời mời gọi. Tin nhắn thường tới rất nhanh. Có khi bạn vừa đăng ký xong, 10 phút là có người mời gọi bạn rồi. Thậm chí còn hứa hẹn trả tiền cho bạn nữa. Đại khái là nhà giàu, là doanh nhân nhưng rất cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Nhắn tin qua lại một hồi thì tài khoản miễn phí của bạn hết tiền và dục bạn là để tiếp tục nhắn tin thì phải chuyển khoản đến MoPoint để nhắn tin tiếp, ví dụ 1.000 yên được 100 point. Thực ra, bọn này thường thuê cò mồi, gọi là Sakura, và ngồi nhắn tin cho bạn. Ví dụ, chỉ cần một phòng máy và thuê vài người làm bán thời gian, vào ngồi canh. Có ai đăng ký là nhắn tin rủ dê hẹn gặp đi khách sạn ngay. Tất nhiên là đám người này sẽ rông dài mãi để bạn hết voi. Sau đó, hệ thống sẽ nhắc bạn một số cách chuyển tiền để nạp voi vào. Những vụ như thế này thì nhìn chung là khó kiện cáo. Với lại, cũng ít người kiện cáo vì cũng ngại về thể diện. Thường mọi người chật lưỡi cho qua. Đối phó Nếu bạn muốn hẹn hò, nên vào các trang uy tín và có xác minh địa chỉ đàng hoàng ví dụ trang đề ai của Yahoo Japan. Chỉ cần bạn nhớ câu cái gì quá tốt để có thể là thực thì sẽ không thực là ổn. Lừa việc làm thêm tại nhà Làm thêm tại nhà gọi là SOHO, Small Office Small Home. Ví dụ, bạn nhận công việc đánh máy văn bản, nạp tên, địa chỉ từ danh thiếp vào file Excel có những công ty chuyên giới thiệu công việc tại nhà cho bạn, tức là Zaitaku, Shigoto và nhiều công ty lừa đảo về lĩnh vực này. Mà hình thức lừa đảo không khác gì cho bán hàng đa cấp. Tất nhiên, không phải bán hàng đa cấp nào cũng là lừa đảo cả. Vậy làm sao phân biệt công ty làm ăn chân chính và không làm ăn chân chính? Thật ra rất là dễ dàng. Nguyên tắc phân biệt Công ty nghiêm chỉnh không bao giờ bắt bạn đóng tiền. Rất đơn giản phải không? Nhưng sao nhiều người mắc lừa quá? Ở Việt Nam, bị lừa bán hàng đa cấp thì vô số, lý do cực kỳ dễ hiểu vì họ tuyệt vọng. Thường thì là thế này, bạn lên trang web và đăng ký nhận công việc làm thêm về nhà, ví dụ gõ văn bản. Công việc này lương rất thấp, nhưng công ty lừa đảo sẽ đặt cao lên 2 hay 3 lần để dụ bạn. Sau khi bạn đăng ký, họ sẽ hướng dẫn bạn làm các thủ tục để nhận việc. Sau đó, yêu cầu bạn đóng 20.000 yên, tầm 250 USD. Tiền phí không gian làm việc hay chỗ của bạn trên trang web công ty, hay là bất kỳ loại phí gì nghe có vẻ hợp lý. Tức là bạn phải có tiền để giữ chỗ trên trang web công ty. Thường họ cũng quảng cáo là ở chỗ họ mỗi tháng có thể kiếm tới 200.000 yên, tức là công việc rất nhiều. Nếu bạn tham, bạn đóng 20.000 yên và hy vọng sẽ kiếm được tiền bù lại thì bạn nhầm. Sau khi bạn đóng xong, bạn sẽ đợi dài cổ mà không có việc, hoặc là có việc mà không đáng kể. Ví dụ, bạn chỉ kiếm được vài ngàn yên. Bọn này cho bạn làm cho có lệ thôi, để bạn không kêu ca được gì. Cách làm này cũng giúp họ không vi phạm pháp luật lắm, và bạn rất khó kiện họ. Có một nguyên tắc để bạn không bao giờ mắc lừa, đừng bao giờ bỏ tiền ra để kiếm tiền. Tất nhiên, bỏ tiền theo kiểu kinh doanh thì lại khác. Một công ty nghiêm chỉnh có thể thu phí của bạn nhưng chỉ sau khi bạn kiếm được tiền và họ có thể trừ vào đó. Chẳng nơi nào làm ăn đàng hoàng mà lại lấy tiền trước cả. Bạn có thể thấy môi giới gia sư hay nhà đất ở Việt Nam cũng hay lừa đảo kiểu này. Họ lấy tiền giới thiệu hay giữ chỗ nhưng không bao giờ bạn có việc cả. Và rất khó đưa họ ra pháp luật. Nếu bạn không tham hay tuyệt vọng thì bạn sẽ không mất tiền Tôi chưa bao giờ mất tiền vì tôi chưa bao giờ tham hay tuyệt vọng cả. Bán hàng đa cấp Cũng giống Việt Nam. Yêu cầu thành viên phải đóng phí mở cửa hàng hay phải mua hàng mới được gia nhập. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy vấn đề này ở Nhật. Có lẽ bởi vì pháp luật đã quy định, quy chế hoạt động rõ ràng rồi, nên không còn lừa đảo kiểu này nữa. Tất nhiên là ở Nhật, có nhiều hãng bán hàng đa cấp hợp pháp, nhìn chung hàng hóa chất lượng tốt. Tuy nhiên, những người tham gia thì hay lôi kéo, dụ dỗ người thân, bạn bè nên hay bị ghét. Ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, làm thẻ giả. Ở Nhật, thẻ tín dụng, credit card rất phổ biến. Bạn nên coi chừng các trang ăn cắp thông tin dạng phishing hay bị nhìn trộm từ đằng sau bị lộ số thẻ. Bạn cũng coi chừng khi hung thủ lục thùng rác nhà bạn để xem thông tin bạn đăng ký. Nhìn chung, nên hủy cẩn thận giấy tờ về thẻ tín dụng. Các công ty thẻ thường gửi lý lịch chi tiêu hàng tháng cho bạn với các số thẻ bị giấu đi bằng dấu sao, chỉ để lộ 4 số cuối. Nếu hung thủ có thể biết thông tin đăng ký và số thẻ thì chúng có thể làm giả thẻ. Tất nhiên, không phải để mua hàng online và gửi về địa chỉ của chúng, mà làm giả thẻ để đi mua sắm tại cửa hàng, khu thương mại. Đã mua rồi thì sẽ khó lần ra được lắm. Chẳng ai dạy gì gửi về nhà mình để cảnh sát tóm. Giả dạng ngân hàng, tặng quà cuộc gọi giả dạng ngân hàng hay công ty nào đó tặng quà và yêu cầu bạn cung cấp thông tin thẻ ngân hàng chẳng hạn. Chẳng hạn, có cuộc gọi đến nói là người của ngân hàng yêu cầu bạn xác minh thông tin, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị khóa chẳng hạn. Hay là máy bạn bị cài virus và cửa sổ web bật ra, yêu cầu bạn đánh mật khẩu ngân hàng vào, nếu không tài khoản sẽ bị đóng. Dọa bạn để bạn sợ. Bạn mất thông tin cũng là lúc tin tặc sẽ chuyển khoản tiền đi nơi khác. Ở Nhật cũng có dạng Furikome Sagi nhắm tới người già, lừa họ chuyển tiền cho bọn tội phạm, giả dạng người thân chẳng hạn. Nhìn chung, lừa đảo ở Nhật cũng có nhưng tôi hầu như không gặp. Các ngân hàng, các cơ quan của Nhật cũng thường xuyên khuyến cáo để nâng cao cảnh giác. Về nguyên tắc, không ngân hàng hay cơ quan nào hỏi mật khẩu hay thông tin mật của bạn cả. Cứ ghi nhớ điều này thì sẽ an toàn. Ở Nhật, không chỉ dân trí cao, mà nét tri thức cũng rất cao. Bạn gặp vấn đề gì có thể tra trên mạng là sẽ thấy ngay. Nếu bạn chịu khó tra thì bạn khó bị lừa đảo được. Bạn cũng có thể đăng câu hỏi để mọi người trả lời. Bán hàng bịp Ở Nhật được gọi là ác chất thương pháp là các trò lừa đảo hay được coi là không tốt để bán hàng. Ví dụ, quảng cáo phóng đại chất lượng sản phẩm, giả dạng nhân viên điện, nước hay điện thoại để tiếp cận bạn, gọi điện vào giờ giấc không thích hợp, ví dụ buổi tối, đêm khuya, cưỡng ép phải mua sản phẩm, dụ dỗ đóng tiền tham gia bán hàng đa cấp.